Hi, Kim xin chào à, các anh chị, à, các à, cô chú nhà đầu tư thân mến. Hiện tại thì Kim đang đứng ở một lô đất thuộc thị trấn xã Long Hòa. Lô đất này thì cách thị trấn xã Long Hòa khoảng 5 rưỡi đến 6 km, nằm trong khu công nghệ cao của xã Long Hòa. Diện tích là 5 nhân cho 50 trăm thổ cư thì đã có bản vẽ rồi, đang chờ giới hạn đi lấy ha. Thì lô đất này giá thì chỉ có 3 ít thôi, rất rẻ thì à, như xung quanh đây thì à, mình là ngay đường mặt đường đá đỏ lớn đường đá đỏ này thông với lại à, xã Minh Thạnh luôn đang chuẩn bị có kế hoạch lên nhựa thì ở đây thì cái khu quy hoạch trang trại chăn nuôi ở công nghệ cao điện cấp quang nước thì đủ ha nói chung là lô đất này đầu tư rất là ok anh chị cô chú thì quan tâm thì để lại số điện thoại như kết bạn zalo với kim nha bây giờ kim sẽ quay lại cái lô đất cho nó rõ hơn cho anh chị cô chú thêm đây là lô đất mà xã định à, xã Lâm Hòa à, huyện Dầu Tiến à, nằm ở trong khu quy hoạch công nghệ cao thì như anh chị thấy ở đây là căn trại người ta san sát đây như giờ khoảng 4 giờ thì em thấy ở đây chim miếng cũng rất là nhiều lô đất này thì à, nằm trên mặt đường đá đỏ lớn và đường đá đỏ này thông với xã Minh Thạnh đang có à, kế hoạch đi làm đường nhựa ha à, lô đất là 5 nhân cho 50 kéo dài tới dưới tâm thu cư à, đang chuẩn bị ra bản vẽ đó anh chị ha có bản vẽ luôn rồi à, chờ lấy thôi à, trừ hình lan đường nó hết rồi đường thông thoáng đường này là xe công nó vô đây luôn á rồi à, anh chị thấy là điện ba pha cấp quan đầy đủ ở đây là quy hoạch khu chăn nuôi thì lô đất này mình mua mình đầu tư lướt sống cất nhà ở à, khu dân cư đây cũng có rồi ha rồi à, mình nuôi nhà yến ở yến ở đây chiều thì đấy là rất là đông à, hiện trạng đất thì anh chị thấy rồi đó nằm ở mặt đường bằng phẳng đó, vuông dứt luôn à, từ à, mặt đường ở đây từ ngay cái tay mình đi vô tới ngay cái cái hàng à, bông phát tài ở dưới cái cây lớn ở dưới á, là 50 mét tương đối bằng phẳng 4 lô liền kề còn lại nó 15 lô lận á nhưng mà giờ nó còn có 4 lô thôi người ta ra gần hết hang đó như anh chị thấy nè hang xe du lịch rồi vô tới nơi luôn cảnh cảnh luôn rồi anh chị cô chú à, hả à, mình quan tâm đến lô đất này à, thì hãy để lại số điện thoại và kết bạn zalo với kim ha kim sẽ gửi à, thông tin lô đất về cho anh chị cô chú ha à, đặc biệt là tiết lộ luôn là lô đất này chỉ có hơn 300 triệu chút xíu thôi ha mà có bản vẽ chuẩn bị ra công chứng luôn á thì à, khoảng 2 tháng là mình có thể công chứng được đây là đầu tư lướt sóng như lại làm như yến là vô cùng luôn ha yến bay kia quá trời luôn rồi chào uh, chú các anh chị ha rồi, à, ai quan tâm lô đất này thì hãy bi lại cho em kết bạn zalo với em ha rồi